và bình thường á, chúng ta hay gọi là uh, mua cổ phiếu phổ thông thôi và nó hai cái đó nó chỉ có cái điểm giống á, là nó là cùng là cái giấy xác nhận quyền mình sở hữu một phần cái doanh nghiệp đó ha đó và hai cái loại này nó có rất nhiều điểm khác nhau nó có rất nhiều điểm giống và khác nhau hôm nay cái video này là Hà sẽ phân tích cho bạn biết là cái sự giống khác giữa cổ phiếu bình thường mình hay mua này và cổ phiếu ưu đãi này cổ phiếu phổ thông cổ phiếu ưu đãi ha và những cái rủi ro của cổ phiếu ưu đãi này nó là cái gì ok rồi nếu đây là lần tiên bạn xem video này nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông nha để nhận thông báo khi ra video mới nhất vậy đầu tiên hãy đi về cái quen thuộc đi đi về cái quen thuộc cái mà mình hay gặp nhất đấy là cái cổ phiếu phổ thông là những cổ phiếu mình mua bán trên thị trường á nó là những thứ mà gọi là nó có những thứ như sau tức là mình có quyền có những cái gọi là quyền biểu quyết với cái cổ phiếu đó rồi nó mệnh giá cơ bản của nó là 10 ngàn là mệnh giá đầu tiên để nó sẽ up lên sàn ạ và nó có cái gọi là thường thì mình sẽ quan tâm đến cái giá thị trường của nó nhiều hơn đúng không con cái đặc điểm này cổ phiếu phổ thông không thể chuyển thành cổ phiếu ưu đãi nhưng mà cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển thành chuyển thành cổ phiếu phổ thông đó Đấy không? đầu tiên là cái khác nhau rồi đúng không và cổ phiếu phổ thông á nó có thể sinh lời tốt hơn những cái loại cổ phiếu những cái loại à, chứng khoán khác bao gồm cả trái phiếu nhưng mà gọi là khi mà mình nắm giữ cổ phiếu phổ thông á mình chỉ có thể hưởng lợi khi mà kết quả kinh doanh nó tốt và nó giá cổ phiếu nó tăng thôi còn cổ phiếu đãi bên này á mình có thể hưởng lợi ngay cả khi giá cổ phiếu nó không tốt ngay cả khi nó làm ăn không tốt mình vẫn có lời à nó có rất nhiều điểm thú vị ừ. bây giờ nói lại một tí về quyền quyền đi quyền của những người mà mình sở hữu cổ phiếu phổ thông cổ phiếu mà mình mua bán trên thị trường ấy, mình có quyền tham gia đại hội cổ đông đúng không tham gia đại hội cổ đông thì mình sẽ có được quyền biểu quyết rồi thứ hai là quyền mình được nhận cổ tức nhận cổ tức à, cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ tức bằng tiền gì đó rồi quyền mua cổ phiếu mới đương nhiên quyền chuyển nhượng đương nhiên rồi những cái giới hạn khác những cái giới hạn khác cái này thú vị này à, ví dụ nhé à, khi công ty giải thể hoặc phá sản thì à, mình sẽ được nhận cái phần còn lại tương ứng với cái tỷ lệ cổ phiếu mình sở hữu nhưng sau khi đã gọi là từ trên xuống người ta đã lấy hết sau khi là ngân hàng là rồi các thể loại trái phiếu này rồi cổ phiếu đãi nè người ta lấy hết rồi còn lại thì mới tới phần cổ phiếu phổ thông nếu còn đó là cái đầu tiên cái thứ hai cái thứ hai này thú vị cho những ai muốn vào công ty để xem tức là sao nếu mình sở hữu từ 10% cổ phiếu phổ thông trở lên và trong thời gian liên tục ít nhất là 6 tháng 10% và 6 tháng hoặc một cái tỷ lệ khác nếu mà trong điều lệ công ty quy định thì mình có quyền nhá mình có quyền cử người vào trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát và mình có quyền triệu tập đại hội cổ đông luôn đâm ra chỉ cần bạn với những công ty bình thường á, chỉ cần bạn có 10 và bạn giữ nhiều hơn 6 tháng thì là bạn có thể có người vào hội đồng quản trị để xem tình hình làm ăn như thế nào à rất thú vị vậy mình có quyền vậy mình có nghĩa vụ gì không nghĩa vụ tất nhiên rồi nhưng mà nghĩa vụ à, thật ra nghĩa mấy cái nghĩa vụ của mình là gọi là sàn chứng khoán họ đã thực hiện hết rồi công ty chứng khoán họ đã thực hiện hết rồi nghĩa vụ gọi là trả tiền khi mua nè rồi không được rút vốn góp này nọ các cái tại vì vốn dĩ là mình chỉ ở trên sàn mình chỉ có mua bán thôi mình không được rút vốn có nghĩa là mình không được gọi là mình giữ cổ phiếu đó xong rồi ê tôi không giữ cổ phiếu nữa tôi rút lại tiền không được mình không được quyền cái điều đó mình chỉ bán mình được quyền bán đi thôi mình được quyền chuyển nhượng thôi à rồi ok tiếp bây giờ rủi ro của cổ phiếu phổ thông này là gì thì mình biết rồi đúng không nó sẽ có thể gây lỗ cho mình khi mà nó giảm giá nó gây lỗ còn với công ty thì gọi là xung đột lợi ích này nọ bây giờ sang cổ phiếu ưu đãi này chắc ít người biết hàng thấy ít rất ít người biết cổ phiếu ưu đãi nó là cái gì cổ phiếu ưu đãi nó là một cái loại chứng khoán có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường lại vừa giống trái phiếu à, à, à, có một cái video về trái phiếu rồi bạn nhớ tìm xem nha nó cũng rất thú vị cái cổ phiếu ưu đãi á, là cái xác nhận cổ đông được ưu tiên hơn so với cổ đông thường về mặt tài chính và về mặt quyền biểu quyết à ưu tiên hơn so với cổ đông thường về mặt tài chính và về mặt quyền biểu quyết và theo luật doanh nghiệp của Việt Nam á, thì có bốn loại bốn loại cổ phiếu đãi đầu tiên là cổ phiếu đãi quyền biểu quyết rồi à, cổ phiếu đãi cổ tức cổ phiếu đãi hoàn lại và cổ phiếu đãi khác bây giờ mình sẽ đi qua từng loại ha mỗi loại nó sẽ có ưu điểm nhược điểm và có rủi ro riêng cổ phiếu đãi cổ tức là sao là gọi là cái cổ phiếu đó được trả cổ tức cao hơn so với cổ tức của cổ phiếu phổ thông và mình được chia hàng năm luôn mình có cổ tức cố định luôn mình không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty à. và cái chia bao nhiêu hay được bao nhiêu nó ghi cụ thể trong cái cổ phiếu đãi cổ tức này luôn nó giống như là mình gửi ngân hàng nhưng mà mình sẽ được chia lời cao hơn tất nhiên cao hơn thì mình mới mình mới mua cái cổ phiếu đãi cổ tức này nếu mà bằng thì mình mua làm gì đúng không đó và cái cổ phiếu đã cổ tức thì sẽ không có quyền biểu quyết à, mỗi cái nó có ưu điểm nhược điểm nó có ưu điểm là mình ăn cổ tức nhưng mà nhược điểm của nó là mình không có quyền biểu quyết và mình cũng không được đề nghị người vào hội đồng ban quản trị ban kiểm soát gì hết đó rồi tiếp thứ hai là cổ phiếu ưu đãi biểu quyết nghe là biết rồi đúng không là nó sẽ có số biểu quyết nó sẽ có cái số ưu tiên về biểu quyết cũng giống như khi mà đếm nó sẽ được đếm nhiều hơn so với cái cổ phiếu phổ thông tại vì nó là cổ phiếu mà được ưu đãi về cái quyền biểu quyết và những cái này là điều lệ công ty họ thường quy định là cổ đông phổ thông sẽ có một quyền biểu quyết tương ứng với một cổ phiếu nắm giữ nhưng mà cái gọi là cái cổ phiếu ưu đãi biểu quyết này á, là không được chuyển nhượng cho người khác à, nó có cái đặc điểm như vậy là nó không được chuyển nhượng cho người khác và chỉ có tổ chức hoặc là chính phủ ủy quyền thì mới được quyền nắm cái cổ phiếu ưu đãi biểu quyết này thôi tức là những người mà gọi là bên chính phủ hoặc là bên cổ đông sáng lập họ muốn chia họ muốn người này ok tiền bằng nhau nhưng mà tôi phải được quyền biểu quyết nhiều hơn ví dụ như bằng ví dụ như cổ phần bằng nhau nhưng mà tôi là hai phiếu biểu quyết thì lúc đó gì là tôi chốt kiểu kiểu vậy và ưu đãi biểu quyết cho cổ đông sáng lập á, thì cũng có, chỉ có hiệu lực 3 năm thôi đó là những cái đặc điểm của nó sau cái thời hạn đó thì cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phiếu phổ thông đó là theo luật của Việt Nam ha rồi cổ phiếu ưu đãi hoàn lại loại số 3 cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là cái cổ phiếu này nếu mà có vấn đề gì công ty sẽ hoàn lại vốn góp theo cái yêu cầu của người sở hữu theo những cái điều kiện ghi trong cái cổ phiếu đã hoàn lại đó nó gọi là nó giống với cái cổ phiếu đã cổ tức là những người sở hữu cổ phiếu đã hoàn lại này không được quyền biểu quyết không được họp cổ đông hay không được đề xuất cái gì hết đó rồi ờ, những cái người mà nắm giữ ưu đãi gọi là cổ phiếu đã hoàn lại này nó gọi là nó được hưởng mức cổ tức cao hơn so với cổ phiếu phổ thông bạn hiểu không? cổ phiếu đã hoàn lại là cũng có sở có được cổ tức cao hơn cái loại phổ thông và cổ phiếu đãi này được nhận lại phần vốn góp trong trường hợp công ty phá sản trước cổ phiếu phổ thông đó nó có những cái đặc điểm như thế ưu đãi mà cổ phiếu ưu đãi bên cổ phiếu phổ thông chứ ưu đãi là mình đã thấy khác biệt rồi rồi thì uh, còn một cái nữa đó là cái uh, gọi là rủi ro những cái rủi ro của cổ phiếu đãi thì nó có cái gì đặc biệt những cái rủi ro nó có cái đặc biệt là thứ nhất như nãy hoàng có đề cập là mình không được quyền chuyển nhượng nên tức là khi mà giá cổ phiếu cao á, mình cũng không được mình không bán được mình không bán được ừ, trên thị trường chứng khoán mà mình chỉ có chuyển nó thành cổ phiếu phổ thông lúc đó mình mới bán được đó nó bị một cái như vậy tức là bạn được cái nọ bạn sẽ mất cái kia nếu mà bạn được cái ưu đãi này thì lúc giá cổ phiếu cao thì đó bạn cũng không bán được mà những lúc bạn mua bán bạn phải chuyển nó thành cổ phiếu phổ thông để bạn bán thì bạn mất cái quyền lợi bên này ha và những người nắm giữ mà cổ phiếu đãi cổ tức hay là cổ phiếu đãi hoàn lại thì sẽ không được quyền biểu quyết giống như là cổ đông thông thường ok rồi đó bây giờ bạn sẽ thấy trên hình này Hải à, có nốt lại một số cái hình ảnh những cái phân biệt về cổ phiếu đãi cổ thông rồi cổ phiếu đãi cổ phiếu phổ thông cổ phiếu đãi khác nhau về điều lệ công ty này cổ tức này rồi quyền biểu quyết rồi khả năng chuyển đổi khả năng chuyển nhượng rồi thu hồi tài sản nhớ nhá cổ phiếu phổ thông là người cuối cùng được hưởng cái giá trị tài sản còn sót lại khi công ty bị phá sản còn cổ phiếu ưu đãi thì sẽ được hưởng trước cổ phiếu phổ thông nhưng mà sau trái phiếu tức là trái phiếu luôn là cái ưu tiên cao hơn hai cái hình thức cổ phiếu này ok nếu bạn thấy video hữu ích thì comment thanh và giúp bạn chia sẻ nó bạn muốn làm video về chủ đề gì comment dưới xin chào hẹn gặp lại